nếu bạn là một người kể chuyện hay thì nó có nhiều lợi ích lắm các bạn nhưng mà cái lợi ích thứ nhất mà bạn có thể thấy ngay đấy là khi mà bạn kể chuyện hay thì những câu chuyện của bạn sẽ được người khác muốn nghe hơn và chú ý nhiều hơn đấy là cái điều ai cũng muốn rồi chẳng ai muốn kể chuyện không ai nghe nếu mà bạn là một người kể chuyện hay ok chúc mừng nhưng mà nếu bạn là một người kể chuyện không hay thì video này chính xác là dành cho bạn cái vấn đề thường gặp nhất mà mình cho là ngăn cản cái khả năng kể chuyện của các bạn hấp dẫn hơn thì nó thường là những lý do như thế này thực ra là em cũng muốn nhiều khi kể chuyện với bạn bè cho nó vui nhưng mà chả biết kể chuyện gì cả anh ơi mỗi lần mà em kể chuyện ấy, thì lúc đầu thì em kể chuyện đấy đấy nhưng mà một lúc sau thì em lại kể sang chuyện khác em cũng không hiểu tại sao thì với những bạn đang gặp vấn đề hoặc chưa tự tin trong việc kể chuyện thì mình hy vọng là mình sẽ đưa cho bạn một phương pháp để các bạn có thể xây dựng câu chuyện ngay sao cho nó hợp lý và nó hay nhất ok các bạn muốn nấu cơm thì các bạn cần phải đi lấy gạo trước vậy thì nội dung ở đây cần phải chọn như thế nào thì nội dung ở đây mình nhấn mạnh nội dung câu chuyện chỉ cần phù hợp chứ không cần quá đặc sắc nhớ nhé phải phù hợp vì sao vì nếu mà nội dung đấy mà nó hay nhưng bạn không đủ hiểu về nó bạn không thể truyền đạt cho người khác một cách hay được thì câu chuyện này nó cũng sẽ không hay thậm chí là rất dở cho nên về vấn đề chọn nội dung yếu tố tiên quyết đấy là phù hợp bước thứ hai là xây dựng bố cục và kịch bản cái bố cục và kịch bản sẽ là yếu tố then chốt để làm cho câu chuyện của bạn trở nên hấp dẫn hay là không chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung của câu chuyện thì bạn thấy nó rất là quan trọng đúng không vậy thì điều đầu tiên mình cần các bạn kể câu chuyện ý, đó là phải đủ bố cục đã phải đủ mở bài thân bài kết bài trình tự trước sau rõ ràng câu chuyện phải mạch lạc phải logic đã chưa cần bàn yếu tố nội dung hay vội nhưng phải đạt được điều đấy thì bạn bắt đầu mới có thể kể một câu chuyện để cho người khác nghe còn đương nhiên là bạn kể một câu chuyện mà đây là nó không logic thông tin nó lẫn lộn và nó không có đầu có cuối thì đương nhiên là người ta người ta chắc chắn là người ta không muốn nghe đâu bây giờ mình sẽ lấy ví dụ bằng một câu chuyện mà trong câu chuyện đấy thì sẽ làm rõ nếu là cùng một nội dung nhưng do hai cách kể chuyện khác nhau thì nó sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào thì bây giờ các bạn nghe nhé mình ấy tôi là một thằng học sinh cấp 2 thì một hôm này tôi đi xe đạp với bạn trên đường mà do là chiều nhau với nghịch với nhau thì thực ra là do thằng kia là nó chiêu trước thế là tôi là tôi cũng chiêu lại thế là dẫn đến à, hậu quả đấy là à, xe nó đâm xe tôi hỏng mẹ xe đạp ông bô vừa mới sắm cho ông nọ xe đạp thì nó rất là đắt tiền thế là bây giờ phải về và tình hình như thế thì bây giờ tường trình như thế nào kể lại như thế nào cho bố mình thì bây giờ là có thể giảm tội nhẹ nhất bây giờ thì bây giờ mình có có thể nghĩ ngay đến phương án một thì bạn có thể ở đây là kể chuyện như một chiến binh cũng được đấy là kể luôn thẳng vào vấn đề à, bố ơi à, con nghịch với cả bạn đi xe trên đường ngã hỏng xe rồi xong rồi đi thẳng vào thu hết quần áo cho vali đi thẳng ra ngoài đường không nói nhiều <laughs> khi mà bạn à, nói như vậy thì khả năng là bạn không phải đi ra khỏi nhà đâu mà khả năng cao là bố bạn sẽ giữ bạn lại xong là đánh cho bạn một trận cùng lắm là chỉ nhốt trong nhà một hai hôm thôi thì à, sau đấy là hết coi như là thoát tội đấy đấy cũng là một cách nhưng thực ra nếu mà bạn nào không thích bị ăn trận đòn ấy thì có thể nghĩ một cách thông minh hơn thì các bạn sẽ chuyển sang phương án khác như là kể chuyện như những gì mình bảo ấy cùng với một nội dung nhưng mình kể chuyện sao cho nó có bố cục và thứ hai nữa là nó phải mạch lạc thì mình sẽ kể lại câu chuyện đấy dưới phương án hai như sau bố ơi trước khi à, tình hình là bố nhìn cái xe đạp ấy thì nó hỏng rồi trước khi mà bố định sử dụng một phương án gì ở đây nó hơi manh động ấy, thì con xin kể cho bố nghe một câu chuyện nó là như thế này đã để bố cứ bình tĩnh bố ngồi xuống con pha nước của con mình nói chuyện đấy sau khi mà bố bạn bình tĩnh lại rồi thì uh, tiếp tục nói tiếp là như này thì con xin phép bố thì con à, bắt đầu câu chuyện là như thế này thì nó là hôm nay trong quá trình đi học về nhà thì hôm nay là thằng cường ấy thằng bạn coi ấy, cứ trêu con mà rõ ràng là con đã bảo nghịch ngợm như thế trên đường nguy hiểm lắm mày đã đi dàn hai dàn ba ra rồi tuy nhiên mà bạn ấy bạn ấy không nghe dẫn đến một cái tình huống là bạn ấy đi thế nào mà bạn hút vào xe con và kết quả thì như gì bố đã thấy rồi thì là cái xe đạp bây giờ nó bị gãy làm đôi là cái xe đạp vừa mới mua con thì con rất là tiếc và con cũng rất là buồn thì cái sự mất mát này của bố thì con hoàn toàn có thể đồng cảm được nhưng mà thôi của đi thay người cũng được bố ạ đấy thì ờ, nếu mà bạn kể cái cách kể như vậy thì có thể là bố của bạn sẽ hiểu hơn về câu chuyện là bạn là người đây là người có thể là người bị hại chứ không phải là thủ phạm nên khả năng sẽ được xét xử nó nhẹ hơn hoặc thậm chí là có khi là chẳng bị làm sao cả đấy đơn giản thế thôi có gì đâu phức tạp đâu xem xong thì like về subscribe nhá